bài giảng hôm nay thầy muốn cùng các em nghiên cứu đó chính là bài tập về các loại mạch điện cơ bản nhất kiến thức cơ bản nhất về các loại mạch điện à, à ở ngoài đời sống của các bạn có rất nhiều các mạch điện đúng không ạ tất cả các đồ dùng hiện tại đều có chứa điện xoay chiều nhưng cái hệ thống đó đều được có từ các mạch điện cơ sở nhất kiến thức nâng cao thì bao giờ cũng có nền móng là kiến thức cơ sở đúng chưa các em vậy thì mạch điện cũng vậy để có được các mạch điện lớn thì người ta phải xuất phát từ các mạch điện cơ sở vậy thì mạch điện cơ sở hôm nay là gì thì thầy trò chúng ta sẽ cùng vào nghiên cứu từ những cơ bản nhất được chưa các em rồi chúng ta bắt đầu vào luôn nhé chúng ta vào một các loại mạch điện cơ bản với phần 1.1 thì thầy trò chúng ta sẽ đi nghiên cứu mạch điện chỉ có điện trở R điện trở R thì trên đây là hình vẽ của thầy điện trở R UAB và R này ở ngoài đời sống thì tất cả tất cả các dụng cụ chúng ta đều có chữ R các chú ý nhé đều có chứa điện trở nếu như không có điện trở thì làm sao có sinh ra à, làm sao mà chúng ta lại tốn nhiều tiền như thế được đúng không nhỉ học xong bài hôm nay kem hoàn toàn có thể về nhà có thể hỏi bố mẹ ta là à tại sao cái tháng này cái tháng này của nhà chúng ta lại tiền điện tăng lên hay giảm đi vì đâu đúng như nhỉ hoặc đơn giản nhất là gì ạ à có những nhà cũng như nhà mình dùng như thế nhưng tại sao tiền điện của họ lại ít hơn còn tiền điện nhà mình lại nhiều như vậy đó khả năng lớn chính là gì ạ cái đường dây của nhà mình đã cũ điện trở nó lớn hơn đúng nhỉ điện trở lớn hơn thì đương nhiên cái cái cái công suất tiêu thụ sẽ lớn thôi được chưa các em đó đó là cái mà các bạn cần chú ý nhé sau bài hôm nay phải nhớ điều đó được chưa rồi chúng ta cùng bắt đầu vào mạch điện chỉ có r à chúng ta sẽ đi vào các tính chất của mạch điện này các tính chất để các bạn hiểu nhé thứ nhất thầy cần các em nhớ về định luật ôm từ thời học điện một chiều lớp 11 và các kiến thức từ thời lớp 9 lớp 10 thì các em đã hoàn toàn biết được rằng định luật ôm thì được tính bằng I bằng u chia cho r đúng chưa y bằng u chia r đó thì đây cũng vậy không ngoài lề nhé. y ở đây là bằng uab chia cho r ở đây các em chú ý trong định luật ôm có ba cái giá trị ba cái biểu thức mà ta cần nhớ thứ nhất là liên quan đến giá trị hiệu dụng các em chú ý nhé giá trị hiệu dụng thì y bằng uab chia cho r bạn nhìn đến đây nhé đây ạ giá trị hiệu dụng y y này là y hiệu dụng thì đương nhiên sẽ bằng u hiệu dụng ab chia cho r và nhớ cho thầy đó là gì đó là UAB này là U ở hai đầu cái thằng điện trời R này chứ bây giờ tự nhiên trong đoạn AB này nó lòi ra thêm một thằng nữa ở đây thì không thể bằng UAB chia R được mà nhớ đây thầy đang nói là mạch điện này chỉ có R và UAB này là hai đầu R được chưa các em từ giá trị hiệu dụng Y hiệu dụng bằng U hiệu dụng AB chia cho R thành nhân cả hai vế này với căn 2 thì khi Y nhân ra căn 2 thì thành Y0 Y0 thì đương nhiên bên này căn 2 u hiệu dụng AB nhân căn 2 thì sẽ ra u